Xin kính chào quý Phật tử và các bạn, kính thưa quý Phật tử và các bạn. Hàng năm vào mùa mưa, chư Tăng Ni an cư để thúc liễm bản thân, trao dồi giới, thân, huệ mạng. Trong 3 tháng này, Tăng đoàn kết tập lại, tu tập thanh tịnh, phát sinh phước báu vô tận. Nương Đức trên Sư Phụ cùng chư Tăng Chùa Ba Vàng, câu lạc bộ quốc Vàng tập tốc lục hòa cũng phát nguyện tu tập các công đức lục hòa theo 3 tháng trong mùa an cư của chư Tăng để tăng trưởng trí tuệ và phước lành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 quang minh sáng huy thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thân văn chúng cập nhất thiết thắng hiền Duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giải phát Bồ Đề tâm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 trau dồi giới đức trưởng dưỡng đạo tâm, giúp cho ruồng phước tối thường của chúng sinh được thêm màu mỡ. Duyên này, hết thảy các Phật tử đang tu tập theo chùa Ba Vàng, mong cầu được nương tựa Tam Bảo, nương theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, mà phát tâm tu tập hành trì Pháp Bảo để tăng trưởng công đức phúc lành Ngõ hầu mong được bình an hạnh phúc cho gia đình, và gieo nhân lành giác ngộ giải thoát trong các kiếp vị lai. Nay chư Tăng Chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư phổ sự cắt cử của Đại Tăng và thế theo sự thỉnh cầu của các quý Phật tử mà tác lễ dẫn chúng tụng kinh trong chương trình tu tập theo mùa an cư kiết hạ để các Phật tử được nương theo tu tập. Nương oai lực tâm bảo, chúng con xin thỉnh các đức hộ pháp chư thiên chư thần cùng các chúng quỷ thần, các chúng hữu duyên trong pháp giới và các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bật về chương trình này, đồng hoan hỷ phân tập về đây hộ trì cho pháp hồi và tu tập với tất cả chúng con. Chúng con ngưỡng nguyện Tam Bảo thường trụ khắp mười phương,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 kinh dấu hiểu nhận biết hồi chúng 아, 아. máu xanh này sự tính cần chứng đắc niết bàn khẩu nghiệp nói năng tự hòa ý nghiệp tự hòa hương nhất tâm được sự tinh cần chứng đăng niết bàn nếu có giới nào không bị sứt mẹ không bị hư thủng không bị dơ không bị đen vương vàng như mặt đất được bậc thánh khen ngợi đầy đủ thọ trì cẩn thận với giới phật như vậy cùng chia sẻ với các vị đồng phạm cần chứng đắc niết bàn nếu có kiên giải của bậc thánh có sự xuất hiếu có sự thấy rõ có sự thấu triệt đưa đến sự chân tranh diện khổ với kết phận như vậy cùng chia sẻ với các vị đồng pháp বা sống còn 備を備える giấy này 감사합니다. kinh đại tâm đức phật dạy hết một lòng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 mà chúng sinh mới có thể đạt được an vui giải thoát. Qua văn kinh, chúng con học được tranh chấp hơn thua, kình báng nhau về tri thức, kiến giải hay một vấn đề nào đó trong hội chúng là nguyên nhân gây mất tính đoàn kết hòa hợp. Không bao lâu, hội chúng đó sẽ bị ly tán. Ngược lại, biết nhường nhìn, không tranh chấp, luôn giúp đỡ soi sáng chỉ lỗi cho nhau là điều xây dựng nên tính hòa hợp, là sức mạnh của hội chúng. Kính bật Đức Thế Tôn, qua văn kinh chúng con hiểu được chỉ có an chú pháp lục hòa, ai biết ứng dụng thì chính lục hòa là nơi nương tựa an ổn tu hành, thể hiện qua việc làm cụ thể, cùng nhau tu tập làm cho sáu pháp được thấm nhuần, tương thân tương ái, qua thân miệng ý, biết giúp đỡ, đùm bọc, chia sẻ kiến thức, tri kiến, lợi dưỡng, phân chia đồng đều, cùng nhau hướng đến lý tưởng giải thoát, vâng giữ giới pháp. Ai sống trong hội chúng, thực tập các điều như vậy, thì không sợ bất kỳ một tai hại nào đến hội chúng và giáo pháp. Chúng con phát nguyện cố gắng tư duy và thực hành lời Phật dạy từng chút một, để đạt được lợi ích an vui giải thoát cho mình và cho chúng sinh. Chúng con xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ cùng Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, cùng công đức tu tập chương trình ngày hôm nay, hồi hướng cho Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng được bình an, mạnh khỏe, thuận duyên tu tập hoàng truyền Phật Pháp, đời đời kiếp kiếp được nương tựa tam bảo, tu hành sớm giác ngộ viên mãn thần Phật. Chúng con xin hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương mãi nơi đời, ánh sáng Phật Pháp lan tỏa khắp muôn nơi, mọi người ứng dụng tu hành đều được an lành hạnh phúc. Hồi hướng nguyện cầu Bậc Thánh sớm xuất hiện nơi đời, để dẫn dắt chúng sinh tu hành cầu vô thường đạo. Nguyện hồi hướng cho các Phật tử, các thiện nam tín nữ và tất cả những ai tu tập theo chương trình hoặc hướng tâm tùy hỷ với chương trình, tùy theo phúc báo của mình mà nghiệp chướng tiêu trừ, tai ương tiêu diệt, bình an mạnh khỏe. Sở thiền nguyện tòng tâm, lòng tin tam bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng, đời đời kiếp kiếp dù sinh ra nơi đâu, cũng được nương tựa tam bảo tu hành cầu vô thượng Bồ Đề. Xin hồi hướng cho dịch bệnh COVID-19 sớm được giảm trừ hóa giải ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các cán bộ y tế và tất cả những ai đang tham gia công cuộc phòng chống dịch được an lành mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt để góp sức hiệu quả vào việc đẩy lùi dịch bệnh. Hồi hướng cho các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 sớm được bình phục và không có những biến chứng nguy hại đến sức khỏe, thọ mạng sau khi âm tính với COVID-19. Lại xin hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bật về chương trình tu tập cùng các chúng vong linh hữu duyên với tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng và các chúng vong linh hữu duyên với chương trình tu tập này được nương công đức này mà tăng trưởng phúc lành xả bỏ lầm mê xa rời chấp trước hóa giải oán kết với các tín chủ sớm tái sinh vào cảnh giới an lành gặp tam bảo tu hành mau thoát khổ nguyện cho tất cả cùng kết duyên pháp lữ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 con phu công đức có bao nhiêu mà con xin lấy đó hồi hướng về nguyện các pháp giới các chúng sinh à, thầy đều thế nhầm vô sinh nhận nguyện tiêu